Đề bài Hình ảnh ánh nắng được diễn tả qua câu thơ nào? Cách diễn tả ấy có gì độc đáo? Chúng ta cùng xem khổ thơ mà cô và Tulia hướng dẫn các con trong ngày hôm nay. Cha lại dắt con đi trên cát mịn, ánh nắng chảy đầy vai. Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời, con lại trỏ cánh buồm nói khẽ. Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé, để con đi khổ thơ thật nhẹ nhàng, tình cảm và ta sẽ tìm cái hay, cái đẹp trong cách sử dụng từ một cách độc đáo của tác giả. Và cách diễn đạt độc đáo ấy cũng là cách con đang cảm nhận về cách mà tác giả diễn tả qua ý thứ hai để tạo nên sự gợi tả và biểu cảm. Chúng mình cùng bắt đầu với phần thứ nhất để hiểu rõ hơn, đó là đọc hiểu nội dung. Ở khổ thơ này, đây là thể thơ tự do nên các con chú ý ngắt nhịp cho phù hợp với câu thơ thứ ba. Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời và câu con lại trỏ cánh buồm nói khẽ. Với khổ thơ này, các con cũng chú ý những từ ngữ gợi tả hình ảnh như cụm từ chảy đầy vai hoặc từ trầm ngâm. Các con cùng đọc với cô nhé! cha lại dắt con đi trên cát mịn ánh nắng chảy đầy vai cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời con lại trỏ cánh buồm nói khẽ cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé để con đi ở khổ thơ này con có thể thấy ngay đó chính là đoạn trích trong bài những cánh buồm bài thơ nói về ước mơ của bạn nhỏ và cha cũng nhìn thấy ước mơ của mình trong ước mơ của con. Bài của tác giả Hoàng Trung Thông